Đây là phần xem trước kết quả khi mình làm nha Sẽ dùng điện thoại Như các bạn đã thấy thì bộ nhớ case của mình đạt lên tới 4GB nha Thì mình thử ờ, xóa nha Dùng tool này xóa rất là nhanh y chang xóa bộ nhớ đệm à, nếu như mà làm thủ công á thì phải vô từng cái rồi thoát ra vô từng cái rồi à, xóa bộ nhớ điểm à, là xóa cây rồi thoát ra khá là mất thời gian với tool này thì tự động luôn đây đang có 9 trên 86 uh, app có bộ nhớ cây sẽ lớn hơn một uh, megabyte à, được uh, xóa nè giờ mình thử tắt ha See bây giờ thì mình thử xem lại bộ nhớ đệm nữa nó còn bao nhiêu nha lúc nãy là hơn 4 g đúng không Hamburger Pro đây giờ còn 1,96 g nè nãy mình dừng giữa chừng nữa thì cách này khá là ổn đối với bạn nào à, hay bị à, hết dung lượng trên ờ, điện thoại cỡ 8GB, 16GB rồi à, chúng ta sẽ tiếp tục đến với à, phần đầu video sau phần intro nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MMT Gonzi Test Hôm nay chúng ta sẽ đến với video hướng dẫn giải phóng dung lượng bộ nhớ Android với app AppMGR3 app to SD Trọng tâm video thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết một vấn đề đó là giải phóng bộ nhớ giải phóng uh, rác Thật ra thì app này có rất là nhiều tính năng nhưng mà chúng ta chỉ đến với một tính năng chính thôi một chạm để xóa tất cả bộ nhớ case à, và xóa hàng loạt case của ờ, ứng dụng hoặc dữ liệu xóa hàng loạt tại sao gọi là xóa hàng loạt tại vì nếu như mà làm thủ công thì sẽ rất là lâu lắc đúng không lâu lắc lắm chậm nữa mà phải làm nhiều thao tác nữa. vậy trước hết thì case là gì rồi mình sẽ giải thích à, ngay bây giờ nhé à, thường thì khi máy ta có dấu hiệu bị nặng bị lắc à, hết dung lượng thì chúng ta sẽ xóa dữ liệu bộ nhớ đệm cho máy nhẹ đi đúng không à, nếu như bạn nào đã từng ờ, xem video của mình thì mình ờ, sẽ để liên lại phần mềm nó gọi là app à, mình có làm video về đó rồi đó để chút mình mở facebook cái đã à, mở youtube mình tìm app à, video đây ở trên top ờ, youtube nè đây là phần mềm giúp máy à, giảm giật lắc khá là ngon đúng không rồi, quay trở lại vấn đề nha Thì cái đó là để giải phóng ờ, bộ nhớ là ờ, RAM hay này kia Còn case ờ, case là như đã nói thường thì máy ta có dấu hiệu giật uh, nặng nè giật lắc hết dung lượng sẽ xóa dữ liệu bộ nhớ đệm cho máy nhẹ đi à, nhưng mà nếu xóa bằng cách thủ công thì sao mình phải vào từng app ừ, chọn từng xóa từng cái một rất mất thời gian đã thấy phải trở về danh sách app đã chọn rồi chọn và xóa chọn và xóa chọn và xóa nhưng mình có giải pháp hữu hiệu nhanh gọn hơn đó là app mgr mgr là viết tắt của manager với app này sau khi cài đặt xong chỉ cần bấm vào một cái là tool sẽ tự động xóa case rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung chính nha trước hết thì mình sẽ xóa app mgr ở trên điện thoại đợi chút à, mình kết nối với điện thoại nè Chúng ta có thể thao tác bằng điện thoại hoặc là qua chuột trên này cũng được. Mình xài phần mềm Miroi. À, tên phần mềm đó. Mình sẽ để cái tên phần mềm à, nhìn cho nó dễ. Phần mềm này là Miroi. Mi chắc là giống như cái gương, à, cái gương vậy đó. À, để trình chiếu à, điện thoại qua vi tính. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xóa app MGR nha. Ấn vô ấn giữ rồi xóa. Rồi, chúng ta sẽ tải uh, happy happy mod về thì mình thử um, tải từ chrome tải từ đâu cũng được thôi tắt bằng máy tính uh, cho nó dễ à tìm happy mod rồi mình tải về decline hoặc là unload cookie cũng được nhưng mà mình decline đi tại cái trang web này không cần quan uh, không cần lưu mấy cookie làm gì đâu rồi bây giờ chúng ta sẽ download nha bấm vào download bên dưới nha đừng bấm ờ, download ờ, bên kia ở trên chọn cái dưới nha rồi tôi không phải là người máy nè I'm not a robot đừng bấm vào download đây nha bấm vào create download link nè vẫn tải xuống nè tải xuống rồi mở à, hình như mình chưa gỡ happy Mod trên máy mình thì phải à, bạn nào chưa cài uh, app uh, ờ, apk nào uh, từ cái file uh, từ app uh, trình duyệt như chrome hay cốc cốc nè thì phải thêm cái bước gọi là vào cài đặt nha cài đặt uh, cài ứng dụng không rõ nguồn Dụ ở đây là chrome chẳng hạn rồi happy Mod cài nè trong trường hợp nếu như mà mình uh, uh, chưa cài thì À, sẽ như các bạn à, thấy à, um, kiểu như là mình đã chưa tải từ Chrome thì nó vậy còn đã tải rồi nó sẽ không hiện ra cái thông báo là à, tìm cái gì đó vậy ta à, thông báo là cài từ ứng dụng không rõ nguồn đâu bây giờ vào một happy mode nha trước tiên thì khi vào happy mode chúng ta sẽ tìm app tìm cái app mà ờ, đợi quảng cáo uh, hết quảng cáo thì tắt tại sao mình sẽ em phải dùng phần mềm gọi là mod à, tại vì á, nó có full tính năng bây giờ nè vào phần gọi là happy mod đúng không giao diện không phía ở trên ở dưới này nè thấy chữ tôi không nếu như mà tiếng tiếng anh thì ghi là mi nè category là thể loại app là ứng dụng nè ở đây là tôi nè thì bạn nào chưa có đăng nhập thì đăng nhập bằng facebook nha để bình thường lưu mấy cái ứng dụng trên này có tôi nè để xíu thao tác trên này cho nó lẹ đây mình đăng xuất nha chứ uh, ờ, nếu bạn nào mà chưa đăng uh, chưa đăng nhập thì mình sẽ đăng nhập lại từ đầu đăng xuất nè rồi vào tôi nè tiếp tục với facebook Rồi, bây giờ tìm app MGR. App MGR ba la mã nha. App MGR. Ừ, mình tìm trên này luôn. Quên ờ, cấp cái gì đó. Ê, chuyên gõ bàn phím trên mi rồi. Giờ làm biến quá. Tìm app MGR 3 nha. Thấy chữ ờ, app MGR Pro 3. Thấy chữ Pro không? Chọn Pro nha. Mình xoay màn hình lại à, nếu như á, app nào đã có phiên bản mod rồi thì đây nè thì chỉ cần bấm vào cài đặt dựng lên cái hình xanh xanh này nè còn nếu như mà không có có nghĩa là app đó chưa có ai cung cấp file mod gì á à, chưa có thì không cài được mà có thì cài bình thường quảng cáo quảng cáo cài cái này như là mình cài rồi nè à, à, à các bạn để ý nha vào cái phần chữ màu cam cam này nè chứ đừng có đi vào dưới này nè dưới này là quảng cáo <laughs> shopee nhầm nhầm cài đặt dựng lên của cái amgr phía dưới amgr này nè bấm vào cài thôi bạn có muốn cài đặt ứng này không chọn là cài đặt xong rồi thì mở sẽ hỏi là quyền quyền ờ, ờ, quyền truy cập quyền truy cập à, để có thông tin về kích thước gọi là dung lượng của của app chọn anh luôn nha và sau đó chọn app mg pro 3 bấm vào cái công tắc này để cho phép uh, truy cập dữ liệu sử dụng nè sau khi xong rồi chúng ta bấm ờ, nút mũi tên để quay về rồi bây giờ dùng ờ, cái cách ờ, khá là cơ bản á, là vào app manager nha app manager bấm vào dấu ba gạch đây nè vào app manager bên này thấy cái phần clear case này không bỏ qua đi và chọn bấm vô cái hình này nè cái hình cái chổi quét nè <coughs> đây ban đầu nó không có turbo mode ban đầu chưa có hai này giờ mình tích vào nha bấm vào turbo mode nè sau đó mình ờ, quét và nó sẽ yêu cầu cái quyền ờ, là quyền truy cập dịch vụ quyền dịch vụ truy cập để tự động à, thực, uh, ờ, tự động hóa mấy cái hành động như là clear case à, xóa bộ nhớ đệm à, không cần phải à, không cần phải xác nhận cho từng app chọn là yes Ờ, chọn ứng dụng nha là app burger pro 3 ở đây mình sẽ chọn uh, sử dụng app burger pro và cho phép cho phép là unload này để ý nha nhìn cái trạng thái là đang bật nè nếu như mà ghi trạng thái là chưa bật thì chúng ta phải vào tắt rồi bật lại rồi xong bây giờ don't show again à, chúng tôi take advantage of được chúng tôi uh, dùng quyền truy cập của Android uh, dịch vụ của Android để uh, tự động hóa các tác vụ đừng bấm vào uh, nút back hoặc nút home trở về hoặc nút home uh, trong khi đang sử dụng uh, trong khi ứng dụng đang chạy à, để dừng chúng ta bấm vào cái cửa sổ phía bên dưới nè và bấm vào nút cancel hoặc là dấu ít bây giờ chúng ta sẽ chạy nha đó đang tự động chạy nữa không đó tự động xóa bộ nhớ điểm nè thay vì uh, uh, không dùng app này chúng ta cũng có thể tự làm được ta bấm vào xóa bộ uh, xóa bộ nhớ đệm nè và bấm quay lại, quay lại nè rồi uh, bấm vào bộ, uh, bộ nhớ và bộ nhớ đệm xóa bộ nhớ đệm bấm quay lại cứ vậy mà kiểu như là cái này nó tự động hóa hết rồi lúc nãy lúc ta mới mở lên là thấy hai phải máy ghi đúng không bây giờ đợi mình sẽ tua tua tới chỗ nhanh nha. bạn nào muốn dừng thì bấm vào à, vào đây nè Ồ, ống ờ, dấu ít nè để dừng ở lúc nãy là hai phẩy mấy ghi thì giờ còn 360 mấy mê còn nhiều app ấy chưa xóa xóa cây nè đã xóa được 1,73 ghi nè đây bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần gọi là bởi vậy ta à, tự động hóa nha nếu bạn nào đang xài Windows 10 11 gì đó à, thì à, sẽ là giống mình thôi bấm bấm à, à gọi ta bấm à, nhấn giữ vào cái này nè mình dùng Microsoft Launcher nên chắc nó cũng giống vậy nè bấm vào miễn sao ra cái cái widget á tiện ích nè thêm tiện ích nè và chọn add burger từ từ từ mình dùng cái này cho lẹ tìm app mgr nhấn chuột uh, ờ, nhấn uh, nhấn vào vùng uh, trống trống nào đó để xíu nào trống trống bấm vào thêm tiện ích chọn app mgr nha đây thấy phần này không mình sẽ chọn cái này bấm nhấn vào giữ luôn nha tưởng tượng đây là ngón tay mình nha nhấn vào giữ luôn rồi bây giờ bấm vô bấm vô phần này nè à, vào option đi clear cái case cũng ra được vậy thôi nhưng mà nó nhanh hơn khi mà vào à, vào app như lúc nãy đúng không cách tắt như như nãy thôi nếu mà muốn dừng lại giữa chừng thì tắt như vậy thôi app này ngoài ra còn công dụng nữa là gỡ cài đặt nhiều nhiều app cùng lúc cũng được luôn bây giờ vào app MGR lại nha à, có cái chức năng gọi là move apps là chuyển ờ, app ờ, từ ờ, điện thoại qua thẻ nhớ nè bạn nào sẵn rồi á mà có thẻ nhớ thì chuyển qua cũng được mà thẻ nhớ nhớ là phải nhanh nha sẽ nhớ xịn nè. khi chậm thì chuyển không nổi kiểu như giật lắc lắm Đây, app manager nè mình chọn nhấn rồi giữ vô giữ mỗi một app nha ấn rồi giữ này mấy cái app này mình tải ngẫu nhiên thôi chứ không có xài ấn rồi giữ rồi sau đó chọn gỡ cài đặt nè gỡ cài đặt bấm vô cái hình thùng rác hỏi bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng này không chúng ta chọn ok còn ờ, không chọn à, không ok mình hủy thôi ngoài ra còn một số chiếc ứng dụng khác à, lúc mình chọn á, thì có và à, nó sẽ kiểu như là gỡ xong app này thì nó sẽ hỏi á, à, có gỡ ứng dụng khác không chọn ok ok cứ vậy ok thôi nó có lợi ở chỗ là mình không cần phải bấm từng cái rồi xóa rồi sau đó chọn rồi bấm từng cái mình chọn hết luôn có gì cứ ok hết là xong còn chức năng là giấu app hai nè hai là giấu nè ẩn ẩn app nè hoặc là freeze up là đóng băng đóng băng ứng dụng rồi bạn nào muốn vọc thì cứ bò ra thôi nó bấm vào show system app nếu như mà muốn à, à, xem những app mà có sẵn trên hệ thống Android á những app mà mình chưa có tải về lúc mới mua điện thoại về nó có đó nha video đến đây thôi chúng ta cũng à, đợi ta gần 20 phút rồi đó trời ơi xin lỗi nha sẽ tu video cho nó lẹ trong quá trình edit nha à, nếu như cảm thấy video hay các bạn nhớ à, chia sẻ à, và cho mình một cái subscribe hoặc là cái đăng ký á, và like nha chia sẻ những ai mà đang cần đang chưa biết về những cái kiến thức này ừ, chào tạm biệt hẹn gặp lại